Chào mọi người Quay lại kênh à, máy khoan cũ của mình Hôm nay á, thì mình sẽ à, có bán hàng à, giảm giá cho mọi người Và mình cam đoan kỳ giá này á, là giá tốt nhất hiện nay à, Kèm theo đó bên mình á, thì vừa rồi có đóng thử một số loại mạch với pin mới cho khách thì mình có đóng thử một số rồi thấy dùng khá là tốt nên hôm nay mình cùng nhân tiền quảng cáo cho mọi người xem luôn ngày trước á mình đóng là đóng kia đây này cái mạch Trung Quốc nhưng mạch này mạch bình thường không có cân bằng đây bây giờ mình sẽ đóng mạch này có cân bằng từng xéo một nha mọi người <clears throat> đây không những cân bằng từng xéo một nó còn có bảo pin này đó này bảo pin này rồi <clears throat> đó con kia xéo của mình á thì mình lấy về đây xéo của mình lấy về thì mình đã quá tẻ rất là nhiều xeo thì mình cảm thấy xeo này sai tốt mình sẽ bán cho mọi người này nội trợ với số vôn 10 xeo như một đây mọi người xem nha đây nội trợ số vôn này đây thấy không xe mà nội trợ với số vốn như thế này á thì đã đạt chuẩn rồi thường thường á như đấy rồi thường thường nội trợ á khoảng tầm mà dưới 20 là xe đó xe à, dòng xả cao rất là tốt còn nội trợ của mình thì đa số là 13 13 13 13 khó có cái nào lên tới 14 rồi mất. bình nào đẩy về không cần thiết phải cân bằng nữa đây bây giờ mình đổi qua rồi pin với à, bạch mới sai bảo nhau mọi người xem à, chưa ăn rồi đó hiểm có Việt Nam mà nội trợ đến tới 14 lắm 13 mấy à đây mình đo mấy xe cho mọi người à, xem đây đây đây đó thì mình cũng để nói cho mọi người biết xe này đó xe của mình đây mạch tìm mình đóng lại mạch lớn có cân bằng có bảo bình mạch này á thì gần như là cái mạch uh, ờ, chỉnh hàng của máy guitar mạch loại uh, ờ, máy guitar chỉnh hàng cũng có một loại mạch như thế này rồi mạch xịn là như thế này đây chứ không phải là đóng rồi mạch này nữa rồi mạch này thì bữa nay mình bỏ đâu nhá đó còn á hôm nay á thì rất nhiều khách hỏi về mình về vấn đề pin thì mình cũng liệt ra những câu trả lời những câu hỏi để mình trả lời cho mọi người xem <coughs> mọi người hỏi mình là pin của mình á đóng xéo gì thì mình nói thẳng là xéo Trung Quốc đó xéo Trung Quốc những xéo này mình đã thử nghiệm và sai rất là nhiều đảm bảo dung lượng và chất lượng dung lượng chất lượng dòng xạ thì mình bán cho mọi người pin bao nhiêu ampe thì một xéo này á là 2 ampe khi mình đóng pin á sẽ ghép đôi là sẽ thành 4 ampe dòng xả là 40 ampe <coughs> pin Trung Quốc có ampe không hôm bữa có một khách hỏi mình như vậy thì mình cũng không biết trả lời sao hết pin nào pin không có ampe pin hơn tiêu chuẩn pin nhật thì có một số à, chỗ đóng pin người ta kêu là pin của mình đóng hơn tiêu chuẩn pin nhật thì à, xin lỗi cái này thì à, mình xin thua pin của mình á đóng tiêu chuẩn là tiêu chuẩn từ chế chất lượng thì do mình đặt ra rồi tham khảo một số người đóng pin để ra được cái chất lượng của mình chứ không thể à, tốt được à, không thể à, nói là như pin Nhật được mọi người thông cảm điều đó nha rồi bảo pin đúng chính xác của mình có bảo pin này rồi mạch mới có bảo pin đây rồi sạc cân bằng thì đây trên cái mạch nó đã hỗ trợ sạc cân bằng rồi nha mọi người đây trên mạch hỗ trợ trợ sạc cân bằng cho nên tất cả các xéo dù không đong đều bỏ vô sạc nó cũng sẽ đong đều với điều kiện á xéo của mọi người phải phải có nồi trợ giống nhau nha nồi trợ là cái hồi nãy mình đó rồi có người hỏi là có bảo hành không thì tất nhiên kỳ giá hiện tại bây giờ mình bán là giá không bảo hành nếu như ai muốn bảo hành thì cứ còn thêm 10 phần trăm một tháng mình sẽ bảo hành cho mọi người xéo Trung Quốc có ổn không đây xéo Trung Quốc có ổn không thì rõ ràng như thế này nếu như mình thấy á, trên thị trường bán xéo Samsung 80 90 100 ngàn thật ra cái đó thì cũng là dán cái mạc Samsung vào dán cái mạc Samsung vào thôi chứ xe thì cũng là xe Trung Quốc vì nếu đúng xe Samsung á mọi người thử search eBay hoặc Amazon thử xem cái giá của nó một xe Samsung bán rẻ ở ngoài thị trường á mà dòng xe cao không có dưới 200 ngàn một xe đó còn nếu như là xe mà giống kiểu chính hàng người ta đóng á thì người ta nhập đô ờ, nhập đô thì có thể là giá có 8 90 ngàn thật nhưng mà con xe mình thấy bán rẻ trên thị trường không có đó vì vậy á, nếu đã cung xe Trung Quốc khác nhau cái tem thôi thì việc gì phải bỏ tiền ra để mua những cái xe đó. Này, như xe của mình á. Người ta chỉ in một chữ gì như thế này thôi. Nhưng mà sau này mình sẽ đặt người ta in cho mình cái thương hiệu của mình vào đây và cái ngày tháng sản xuất vào đây luôn. Cái này Trung Quốc nó thích in cái gì lên đây được hết. Giờ cái xe này mình kêu người ta in cho mình chữ Samsung lên đây cũng được. Không có gì hết á. Đó. đó, cho nên đừng có quan tâm về cái vấn đề đó đã xéo Trung Quốc thì Trung Quốc là muốn làm gì cũng được hết rồi à. và hôm nay á thì mình cũng giới thiệu với mọi người những cái bóng combo mà mình đang bán mình đang bán xéo ở đây đây đây mình đang bán đang bán xéo những bộ như thế này một máy mai không chổi than một tắc 25 đây máy mai không trở than một, một tấc hơn tám nha Mình có nói trước tất cả máy mình đều bị khoan dầu như thế này này Mình nói rồi nha Nhưng mà thiết bị ở phía trong ấy, ờ, sao từ những cái khác quá rồi Nên máy có thể nói là gì Kem với một cục pin 4A Mình đóng như thế này Đây Pin 4A Có bảo dung lượng Đây Mạch ờ, mạch cân bằng Một bộ như thế này Mình sẽ bán với giá 3 triệu Tăng Theo một cục sạc riêng tan theo một cục sạc pin một cục sạc pin của Makita như thế này có nghĩa là các bạn sẽ phải mua chỉ phải mua combo một máy một pin một sạc máy mai như thế này với giá 3 triệu 3 triệu thôi nha mọi người với giá 3 triệu <coughs> còn đây tiếp tới đây là một bộ bàn vịt người á thì gọi là bàn vịt thạch cao còn riêng mình thì mình gọi là bàn vịt đa năng đa năng ở chỗ nào đây chẳng quá cái đầu này này cái đầu này này là cái đầu cử để bắn vịt vào sâu hay vào nông là dựa vào cái đầu cử này khi rút cái đầu cử ra thì nó rút cái đầu cử ra thì nó là như thế này đây đây bắn vịt mộc bắn vịt mộc hoặc để đâu bắn tôn vào thì nó là bắn vịt tôn đó vì con này á nó đang đang ở chỗ á vòng tua của nó tới 4.000 vòng một phút nên các bạn bắn cái gì nó cũng nhanh hết á rất là sướng đó và qua cái đợt này á thì mình sẽ bán đây bộ này máy này cục pin bộ nắp e có báo pin này với giá 2 triệu bảy con này không trở than nha mọi người vòng, vòng tua 4 ngàn 2 triệu bảy mình cũng sẽ tặng thêm một cục sạc rinh tạo điều kiện cho mọi người dùng sạc rinh mọi người kêu ấy, dùng sạc rinh nổ sai rồi dùng sạc rinh á mà với cái mạch cân bằng này á thì không thể nổ được và dòng sạc của nó á, cao nên sạc pin rất là nhanh và đều không bị nóng pin đây như như vậy có nghĩa là mọi người mua một con bó như thế này chỉ có 2 triệu bảy thôi 2 triệu bảy, một con vịt không chổi than đa năng vòng tố 4 ngàn sạc ring pin đồng mới bài dung lượng rất là rẻ bây giờ mình sẽ test sơ cho mọi người xem chức năng của những con này nhá mình sẽ test à, con máy <coughs> chức năng cắt của con máy mai này này à quên mình nói chuyên máy bị khoan dầu này đây tất cả những máy này đều bị khoan dầu hết cho mọi người những thiết bị ở phía trong á thì mình đã thay hết rồi này cắt mai này săn ờ, hai 20 đây mình đã nói rồi nha combo này là 3 triệu 3 triệu rất là rẻ đây một pin thoải mái tăng sạc riêng rồi mai mai này đó mình xin nhắc lại một lần nữa 3 triệu nha mọi người đây tới bây giờ mình giải thích cho mọi người nghe vì sao con này là vịt đa năng đúng thì một số người gọi là vịt thạch cáo ừ đúng vịt thạch cáo cũng là vịt đa năng này vịt thạch cáo á, có nghĩa như thế này này bấm như thế này nó chạy nó chạy nhưng mà nó không xoáy đâu này khi nhấn xuống ăn cái nhông cốc thì nó mới chạy và đây này này mọi người xem nha mình chỉ là cái đâu đây này nó có cánh cừ để bịt vào nóng sâu như thế này á là vào nóng này không bị dùng à, thấy cao này đây tới đây hết thấy con chữ lên xíu không đây không bị dùng thấy cao này alu này mình đưa nó ra này để nó xuống hết này đây xuống hết thấy không bên cạnh đó nó còn có chức năng này bấm co không chạy bấm co nhá không chạy nhá đây mình kết hợp với cái giữ co này đây cầm như thế này đẩy đấy là nó sẽ vặn ra không cầm phải bấm co này đây vòng tua nó quá cao đó thấy không bấm con chạy nhận súng với chạy rất an toàn này đó là mình đang nói về cái cử cái cao còn nếu như mọi người thấy á cần thiết dùng đồ mộc này vịt mộc với vòng tố 4 ngàn này bán rất là đà thấy không mọi người thông cảm cái đầu của mình nó bị cái đầu vịt này này nó bị tuôn rồi đó này mình sẽ thử bắn tốn cho mọi người xem ở cái mức bắn tốn này bắn tốn rất là đà con này sướng nhất á là bắn tốn phải bắn thì cao đó vào thế bán tố con tố bốn ngàn đấy bán rất là đà đó giờ mình xin nhắc lại này một bộ như thế này máy này với pin này một triệu bảy mình tăng thêm một cục sạc dính nữa cục sạc ban của mang guitar pin đồng mới 4 ampe này hai triệu bảy nha mọi người đây giá này hợp lý cho anh em thử làm xài rất là sướng này xem lại cái máy của mình nha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 rồi cắt ờ, bản nguyệt này đây cắt gỗ cắt gỗ sắt gỗ nhựa cái này để ờ, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là trà nhám đấy rồi rồi mai này này rồi sồi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 Món này mình bán 200 nha mọi người Đầu chuyển Đầu chuyển tư bằng vị quá khoan Đã bao gồm đầu chuyển với cái này này Thì mình bán trăm ngàn Chuyển từ bù đóng sang bằng vít Mình bán xào trộn Cái này cái đầu đều hướng Đây những góc kẹt đó Dùng cho bù đóng này Chuyển Cái đầu này 1 phần 2 nha mọi người Đó Đầu này mình bán xào trộn Đầu này xào trộn Đầu chuyển từ vịt quá bù đóng Mình bán 4 trộn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 hoặc téo đủ thứ à cái tí nữa này một cái tí để téo máy một tí à, một cái chục để téo đầu móc à, đầu vít bộ này mới bán 179 ngàn bộ này ba cái chục mới bán 229 ngàn đây ở đấy mình có ra tới 5 màu lên mọi người không những vậy á mình còn để dùng để treo chìa khóa nữa nhiều thứ lắm mọi người